theo thì tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem cái này thì có hai cái đầu chia lửa được có nắp còn lấy nắp cũng như tôi đã bọc lưới lại cẩn thận ở phía dưới và đằng sau để đề phòng trường hợp chuột chạy vào tránh phá dây điện chức chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba lớp lên hộp nướng có mâm nướng một vị nướng bằng inox đây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 với bên phải của tôi nó vừa báo khóa ga trước kèm theo tiếng bíp nhiệt độ đó là 280 độ bếp bên trái của tôi là 310 độ bếp bên đây đã khóa ga được công tắc nó đang mở này, bếp nướng của tôi cũng khóa ga luôn thực hiện chức năng hẹn giờ thành công và bếp bên trái cũng vừa mới khóa ga kèm theo một tiếng bếp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 bếp này nó là dòng bếp uh, cũng cơ bản nhưng mà nó có tích hợp một số chức năng tiện ích rất là lợi tôi sẽ thử cho các bạn xem luôn thì bếp này bếp bên phải của nó bếp bên trái thì nó có chức năng nấu nước sôi chức năng nấu cơm và nấu cháo cái hình nấm nước này là chức năng nấu nước sôi đây khi mà các bạn sử dụng chức năng này nước trong nồi nó sôi lên thì khoảng 5 phút sau bếp sẽ tự động nó thoát ra mục đích của bếp nó thiết kế như vậy là tại vì theo khảo sát vi khuẩn nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút mới thật sự là chết hết vi khuẩn được nên khi mà các bạn đun nước sôi chúng ta có thể chọn nước này để chúng ta uh, hiệu quả nhất cũng một cái ờ, đặc điểm nữa là khi mà các bạn đun nấu nước sôi các bạn sử dụng chức năng này á chúng ta có thể hạn chế được tối đa cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi xong rồi chúng ta quên tắt làm nước nó nấu cạn nồi chúng ta có thể yên tâm rằng nước trong nồi nó sôi lên nó sẽ tự chiết chết nước vi khuẩn trong vòng 5 phút và nó sẽ khóa gai cho chúng ta rất là tiện lợi còn cái hình bóng đèn này là cái hình chức năng nấu cơm và nấu cháo nè à. đây là nấu cơm và đây là nấu cháo các bạn phải bấm nhanh lên các bạn bấm chậm quá thì sau khoảng 2 giây thì bếp sẽ tự chọn một cái dịch của cái chế độ bất ờ, nhất định chức năng nấu cháo thì các bạn để bấm để sử dụng thôi còn đối với chức năng nấu cơm thì các bạn nếu mà ở bên Nhật thì họ sẽ sử dụng những loại nồi dành riêng cho bếp ga để nấu cơm có giá là khoảng hơn 3 triệu nhưng loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta mua sử dụng vì thế ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn nên sử dụng những loại nồi nó có ờ,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 khi mà các bạn chiên thực phẩm chúng ta chỉ việc lựa chọn cái đèn nó sáng đến cái nhiệt độ chúng ta cho là hợp lý lại với lại thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp sẽ tự động bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp chúng ta nên chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ nó ổn định nó giúp đồ ăn nó ngon nó giòn hơn không có lo bị lửa lớn quá che cháy khét ngoài ra thì bếp này á, nó có một tuần lửa thôi nên khi mà các bạn nướng đồ ăn á, chúng ta phải cắt đồ nó nhỏ vừa vặn thôi chúng ta đặt sắp đều vào vỉ nướng nè sau chúng ta tưới một ít nước vào ờ, khay nướng để khi mà chúng ta nướng hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm của chúng ta sẽ không có bị khô cứng ngoài ra nếu mà các bạn đang sử dụng bếp này á chúng ta gặp cái vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không ổn định là ngọn lửa của nó chúng ta nó bị đỏ thì có thể là nhiều vì lý do cũng có thể là do cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó sắp thích ga nên cho ra cái lượng ga yếu